chút I can do it chưa có um, chưa có kiểu như là Chi Chi mà móc học ở đây là sẽ học ở mé bên kia biết phía sau của cái giải trường này nè cũng uh, một cái con đường mà đi lúc buổi sáng tiếc không rồi cô Tuyết sáng nay đã dày hơn rồi nè ông bà cô chú ơi vẫn còn đang rơi luôn mứt xó một dùng ha chị ha đây ừ.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 Chi Chi sáng ra là phải đi xuống với cái xe cào cho sạch tiết đó cô chú Rồi một hồi nữa lấy cái xe đó chở chị Chi đi học nè Trời lạnh quá chừng lạnh luôn Ừ dạ Oh my god, that's so good Ừ Phải cào hết cái lớp tuyết này ra nè cô chú anh chị nhưng mà cũng may là cái tuyết nó vẫn còn ờ, mềm còn xốp á chứ nó không có bị đóng băng bị đóng băng là không có cào được mọi người bị đóng băng là mình phải dùng ờ, cái nước xịt cho nó tan đó cô tuyết đẹp nhưng mà cũng cực quá ha nhìn thấy đẹp như vậy thôi nhưng mà rất là ờ, cực ở trong cái ờ, cái việc sinh hoạt hàng ngày đó mọi người chị xin chào ông bà cô chú ấy sáng nay chị chuẩn bị đi học nữa nè ông bà cô chú hôm nay à, kim đi chung với chi luôn ba chi chở đi tại vì kim muốn đi ờ, để ra ngoài xem tuyết đó mọi người quay tiếp cho cô chú anh chị xem luôn cái cảnh mùa đông ở nước Anh ha mọi người buồn lắm mà còn tuyết rơi nữa let's go chị xong chưa Ê. một màu trắng xó luôn mọi người đó ấm thôi chứ đủ ấm chưa đủ, đủ ấm rồi ha ok xin chào bà cô chú đi con xin chào cô bác cô chú <laughs> chị đi đâu đúng rồi đi học giỏi ta let's go cái xe nó còn đóng tuyết trên đây nè cô chú anh chị ơi Canina now, so in Spain in the, in the sun <laughs> and we're we're stuck here in the cold in the snow. Yeah, it's Sunday. Yeah, loves the sun Greg. Gonna get all the snow off his car as well. <laughs> yeah, there'll be sun there, yeah, of course. You're playing the window. I am playing, it's just everybody's out doing the same thing. Rồi, chú đó có ba con chó truy đó ai cũng ờ, đang ờ, cào tuyết xuống để đi nè mọi người sáng ra muốn đi làm đi học gì là cũng phải cào sạch tiết. Right, come on, sweetheart. Right, come on, take your hands out. bye bye, out. chị Chi. give, mom, go give mommy a kiss then. Chị bye bye ông bà cô chú, đi học đi. Jump up, jump up. Chị bye bye ông bà cô chú đi. Xin chào cô bà cô chú. Bye bye. Bye bye. Rồi chị bị good girl nha. Bye chị. Bye. Come baby. Be careful when you get out, baby, because it's slippery. yeah come to me, come to me. Right, you stand there sáng nay Kim làm bánh mì sandwich cho Tony ha cô chú anh chị <coughs> thì cái bánh mì này Kim đã để vô đây Kim nướng xong rồi nè xong rồi sẽ cho qua bên đây cái chảo này thì Kim để bơ lên cho bơ nó tan chảy đó xong rồi mình sẽ để bánh mì xuống cho nó thơm đó mọi người như vậy thì nó thơm thì nó béo hơn là mình sẽ để bơ trực tiếp vô trong bánh mì cho phô mai lên và cho thịt nguội lên ha cô chú anh chị như vậy là xong buổi sáng rồi đó mọi người cắt ra your breakfast. Thank you, darling. to find the uh, là đang họp mà xuống chạy lấy đồ để vô giặt để để là mình nói đã mình lấy cái sọt đồ ra một chút xíu mình giặt rồi vậy mà cũng ổng xuống chạy ổng lăn xăng sao ổng làm này dễ sợ không I can do it nè cô chú anh chị ơi hồi nãy giờ kim về kim đã dọn dẹp xong cái nhà bếp rồi nè rửa hết trơn rồi để cái máy rửa chén lên luôn rồi giặt đồ luôn rồi Kim đã làm à, xong một cái dĩa cơm chiên nè mọi người cái cơm nguội tối hôm qua mình ăn còn á cái uh, Kim xào nấm lên xào nấm với hành xong rồi Kim cho cơm vô chiên rồi còn một miếng thịt bò đó mình chiên lên ăn luôn dọn tủ lạnh mọi người để chiều nay uh, là đi ờ, siêu thị mua đồ ăn mới cho tuần mới cho nên là bây giờ còn cái gì là mình dọn hết bây giờ ăn cái dĩa cơm này chắc là no tới chiều luôn đó cô chú anh chị bây giờ cái nhà bếp mình cũng dọn xong rồi giờ tới chiều không phải lo là phải dọn dẹp nhà bếp nữa cô chú anh chị bây giờ tiết cũng đã ngưng rơi rồi nè mời cô chú anh chị dùng bữa sáng nha hai cô chú anh chị ơi hôm qua kim vẽ cái bức tranh này nè nhưng mà kim ờ, chưa có chưa có kiểu như là mình chưa có chưa có được lắm đó mọi người cho nên là hôm nay Kim sẽ vẽ lại hôm nay thì Chi nó đi học rồi cô chú hồi sáng giờ là Kim um, dọn dẹp hết nhà bếp nè rồi uh, ờ, trà toilet dọn toilet rồi lau hết mấy cái cửa kính uh, cửa sổ ha rồi uh, ship đồ xếp quần áo tắm mà không kịp sấy tóc nữa nè sấy tóc sợ mất thời gian cho nên để cho từ từ nó khô luôn mọi người vẽ nhanh được một chút xíu nữa là 3 giờ là đi đón anh của Chi Chi tại vì um, cuối tuần này là mẹ của hai cái bạn đó đó là đi du lịch đi chơi với bạn gì đó à, cho nên là nhờ uh, kim trong con giùm thì uh, hai cái bạn đó uh, sẽ ở sẽ ở nhà kim uh, tối thứ sáu và tối thứ bảy luôn tới chủ nhật thì mới về đây là mấy cái miếng của gì của kim là kim mua kim chưa kịp vẽ mà chi nó quạch nó phá hết trơn luôn rồi ông bà cô chú nó vẽ nó mặn hơn hết trơn rồi bây giờ mình sẽ ừ. hơi cái khác cái giấy này này chi nó cắt nè nó làm hư hết trơn nè mọi người trời ở đây nữa chị nổi bà chi không không có đẹp nha cô chú Kim hồi, hồi nhỏ tới giờ là không có vẽ luôn đó mà tự nhiên cái uh, dạo gần đây nè sao ơi ờ, mà tự nhiên cái Kim thích vẽ quá cái uh, Kim tự mua cọ tự mua màu về uh, rồi tự vẽ luôn chứ uh, không có học vẽ gì hết trơn mọi người cho nên là những cái bức hình của Kim á giống như là mấy cái uh, giống như là trẻ em mà học vẽ lớp 1, lớp 2 á <laughs> xấu lắm hôm qua mình vẽ nhưng mà mình vẫn chưa có hài lòng cho nên là hôm nay mình sẽ vẽ lại một cái bức hình đó mình tập vẽ đi vẽ lại vẽ hoài luôn mọi người vẽ chừng nào mà nó nó nhớ trong cái đầu là cái lúc đó pha cái màu gì với màu gì nó ra cái màu gì thì mình sẽ tự nhường nhuyễn mình tự học đó cô chú chứ không có ai giải hết trơn cọ với giấy vẽ với uh, hết tất cả những cái loại màu trong đây nè một sọt màu trong đây nè là cũng uh, khoảng 200 bản anh đó mọi người Hai cô chú anh chị ơi, bây giờ đã gần 3 giờ rồi Kim chuẩn bị Kim đi uh, sấy tóc cho khô Xong rồi đi đón các bạn nhỏ cô chú ơi um, Một chút nữa về vẽ tiếp mọi người Nhưng mà còn một ít cái uh, cái nước sơn này nè Kim sợ một hồi nó về là nó khô á Cho nên bây giờ Kim sẽ sơn vô cái hộp này Đây là cái hộp giấy á à, Kim không có dục thùng rác mà Kim để sơn lại rồi Để trong đây đựng đồ được nè mọi người hai cô chú anh chị bây giờ kim đang đi đón uh, anh ba của chi nè cô chú anh chị oh, cái yeah, trường học cái trường này là trường uh, cấp 1 và cấp 2 luôn cô chú thì sang năm chi chi sẽ học ở đây nè cô chú hôm nay uh, kim sẽ đi xem cái trường trước kia thì uh, kim có đến đây một lần rồi nhưng mà cũng lâu lắm rồi bây giờ mình đi lại xem uh, kỹ hơn cái trường mai mốt chi chi đi học ha cô chú anh chị trong cái khu này là khu nhà giàu không đó mọi người nhà nào cũng ờ, cổng kính cao tường nè nhà rất là rộng lớn luôn nhà bên ngoài á ờ, cái cổng ờ, ta làm hàng rào rất là cao nè sân vườn rất là rộng luôn á dạ. nhà có Tony nhà cũ của Tony là ở đây nè no, not this one. đây cái nhà thứ hai nè further down. Hôm trước tôi đi ở đây á. Where that car is now, somebody getting out. That ừ. house there. Không, cái nhà đằng kia, đằng đó. Là lúc trước tôi đi ở đó. Ừ. Mới hồi sáng này còn tuyết rơi quá trời ngoài đường luôn cô chú mà bây giờ buổi trưa cái à, nắng lên nó tan hết trơn luôn rồi nè. Trời quang mây tạnh đây nè mọi người. Không có một cái dấu hiệu gì là của tuyết nữa hết á đã tới trường rồi nè cô chú anh chị phụ huynh cũng đang đứng đợi nè à, chừng nào đến giờ thì người ta mở cổng mình mới được vào bên trong bây giờ đã được uh, mở cổng đi vào trong rồi nè cô chú phụ huynh thì đứng ở ngoài này nè chờ các con uh, học xong thì sẽ ra ngoài đây là mấy bé đang uh, đây là mấy em học cấp 2 rồi đó còn cấp 1 là phía bên kia mọi người chi chi mốt học ở đây là sẽ học ở mé bên kia biết phía sau của cái giải trường này nè Chi hôm bữa Chi đã đi đến đây rồi cô chú Chi rất là non luôn Ở ngoài này có cái sân à, nè mọi người Cũng có mấy cái à, trò chơi cho bé nè Cho mấy bạn nhỏ nè Đây Bây giờ đã đón các bạn này xong rồi Còn anh hai thì à, anh hai tự đi bộ về nhà Bây giờ sẽ chở anh ba đi siêu thị mua đồ ăn cô chú xong rồi sẽ về đón Chi Chi đã đi uh, mua đồ ăn xong rồi nè cô chú ừ, hoa tulip đây là mùa hoa tulip mọi người một cái uh, bó này nè là 5 đồng cái bó hoa này chưng được phải hai tuần luôn đó cô chú anh chị con đường mà đi lúc buổi sáng tiếc không rồi cô chú còn buổi chiều bây giờ trời nắng chang chang luôn nè nắng như vậy thôi nhưng mà ở ngoài chỉ có 6 à, độ mọi người Xin chào cô chú Hồi sáng thì lạnh quá trời luôn Bây giờ lên được 6 độ rồi đó dạ, Mẹ xin chào bà cô chú Xin chào các bạn con chú <laughs> Trời hôm nay ngồi Ngồi có cái đồ gắt tay Đồ gì nữa ta Đồ để nước uống Đồ gì ghê vậy nay con đi học con có ngoan không có vui không Oh, no. Đã về tới nhà rồi nè cô chú anh chị Bây giờ thì Kim vẽ ờ. tiếp cái bức hình hồi trưa Kim chưa có xong đó mọi người Đây là kết quả cuối cùng của Kim nè cô chú anh chị Nó cũng uh, tiến bộ hơn hôm qua được cái chút xíu cái này hôm qua là kim làm cái bóng cây á nhưng mà kim không có cái màu nè pha màu nó hơi đậm á cho nên nhìn thấy ghê quá với lại à, vẽ trên cái tờ giấy mà chi nó quạch quạch nè thì à, cái đây là cái hình thứ hai kim làm thì nó tiến bộ hơn tiến bộ hơn thôi nhưng mà cũng giống như à, học sinh lớp 1, lớp 2 vẽ đó cô chú hai cô chú anh chị thì tối nay kim không có nấu ăn ha tối nay thì ba chi á à, ảnh à, thèm à, cái curry Ấn Độ á mọi người curry Ấn Độ cho nên là anh đã đi mua rồi Kim á thì hồi nãy Kim đi siêu thị có mua được cái à, sushi nè cái sushi cá hồi bữa nay ở trong siêu thị chỗ Kim á lần đầu tiên Kim thấy người ta mở cái quầy mà bán sushi cá hồi tươi mà có người đứng làm luôn đó cô chú anh chị có người đứng làm mà bán tại quầy luôn với lại có cái này nữa nè à, cái này là thịt vịt nha cô chú người ta gói thịt vịt à, làm sẵn luôn rồi đó cái này giống như là xà lách rong biển á cô chú anh chị đó thì kem mua ba cái này ăn tối nhưng mà Chi thì Chi sẽ không có ăn được cá hồi Chi có ăn được rong biển với cái này nè và kem làm thêm mì nữa ba Chi thì hồi nó sẽ đi mua thêm cơm về cho Chi That sushi good <laughs> Nó là sushi là cá hồi sống á Chưa có nấu con không ăn được Con ăn cái này được nè Cái này là cuốn thịt vịt ở trong đây nè Với cái này là rong biển nè Rong biển ăn tốt nè với yeah, à, cái này Kim có chiên cho Chi một cái trứng và mì Chi được không? Rồi Chi nói xin chào, xin mời ông bà cô chú đi Xin chào con bà con chú Con nhìn vô đây nè Xin chào con bà con chú Nói xin mời ông bà cô chú ăn tối Ăn tối Xin mời Xin mời cô chú anh chị và các bạn nha Lâu dữ lắm rồi Kim không có ăn sushi đó mọi người nhưng mà người ta bán cái này là người ta không có cho mình cái mù tạc cô chú anh chị cái này phải có mù tạc mới ngon này kim chấm nước tương với ớt nè tương ớt Mm. It's not even cooked yet. Ừ. Cá hồi tươi. Cá hồi tươi ngon không có tanh nhưng mà thiếu mù tạc không ngon cơm người ta trộn cũng ngon lắm trộn giấm với đường dừa ăn nè cá ngon biển này chi ngon lắm nè chi Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã xem video.